Kính chào quý cô chú anh chị, Địa ốc Five Star xin giới thiệu tới quý cô chú anh chị một số sản phẩm nhà mặt tiền giá từ 12 tới 15 tỷ. Nhà mặt tiền Nguyễn An Ninh, phường 6, diện tích 123 m2, sổ riêng xây dựng, kết cấu hai hầm, một trệt, một áp mái, 9 phòng ngủ, 9 toilet, phòng khách, bếp, đường nhựa ô tô hướng đông nam. Nhà cách hồ sơ 3 km, cách chợ 500 m, khu dân cư phát triển, thích hợp định cư hoặc kinh doanh homestay giá 13,3 tỷ. Nhà mặt tiền Trần Khánh Dư, phường 8, diện tích 130 m vuông, ngang 9 m, sổ riêng xây dựng, kết cấu một trệt, một lầu, một áp, 7 phòng ngủ, 8 toilet, phòng khách, bếp, sân rộng, hướng Tây Bắc, đường ô tô, nhà cách chợ Đà Lạt 3 km, đường phù động Diên Cương 100m, bán kính 500m, cây xăng, ngân dân cư đông đúc, hiện đang kinh doanh homestay, giá 15 tỷ. Nhà mặt tiền đa minh phường 4, diện tích 100 m vuông, sổ riêng xây dựng, kết cấu một hầm, một trệt, một lầu, một áp mái. Dưới hầm có hai phòng trọ đầy đủ, điện nước, lối đi riêng. Phía trên có 5 phòng ngủ, 3 toilet, phòng khách, bếp, sân thượng rộng thoáng mát, hướng nam, đường nhựa 10 m. Nhà khu trung tâm ngay chợ huyện chân công chúa, cộng trường dân tộc nội chú Lâm Vận Động, khu dân cư sách phường 6, diện tích 84m2, thực tế 90m2, sổ đơn xây dựng, kết cấu, một trệt, một lầu, 4 phòng ngủ, 3 toilet, phòng thờ, phòng khách, bếp và phòng ăn, khu vực giặt đồ, một kho để đồ, hướng Bắc, đường nhựa ô tô 8m, nhà gần chợ, trường học các cấp, bệnh viện, cách hồ dân hương chỉ 1km, thích hợp định cư, nghỉ dưỡng, giá 12 tỷ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video